Lúc nãy chưa bấm quay <laughs> Ok hôm nay thì mình đang có mặt ở Sài Gòn Không lấy nét kịp <laughs> Rồi Hãy phát biểu cảm nhận của anh khi đến Sài Gòn ngày đầu tiên Sau vài à? tiếng <laughs> Ok và giờ nhà thờ Đức Bà thì chúng mình sẽ tiến ra sông ờ, Sài Gòn để hóng gió Bây giờ là đang là mấy giờ chiều rồi Chạy chạy nhanh nhé Sao con chim này không bay nhỉ? <laughs> Đây là Yến Ly Chào mừng các bạn đến với Ờ, vì trong này rất là nắng nên là lúc nào mình cũng phải mặc áo khoác các bạn ạ áo dài tay không thì mình sẽ rất là đen các bạn đang là chung cư 42 Nguyễn Huệ Nằm ở quận 1 Chính là chỗ của đi bộ đấy à. Mình thì ờ, cực kỳ thích đến chỗ này Nhìn rất là hay ho xịn sò Mình đã từng ở trên ờ, Đâu Bùi Hậu ở tầng 7 Đây Hai năm trước mình đã từng lên kia ngồi một mình các bạn ạ Tủi thân vậy khác với phố đi bộ Hà Nội thì ờ, là quanh ven hồ còn ở đây phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là thẳng một dọc đường thôi đó là một đường hình chữ nhật chắc là hình chữ nhật <laughs> thì ờ, cảm thấy ở đây ờ, không nhiều hoạt động lắm chắc vì dạo này đang là dịch nên là mọi người hạn chế đi ra ngoài Ui, các bạn ơi, thề luôn là mây kìa Sao kiểu ảo vậy nhở <laughs> Đó là người đứng ấy các bạn ạ <laughs> Anh Thiện Anh Thiện Thì đứng với tượng xem ai đứng được lâu hơn thôi luôn Ông sao đút thằng tiền của tôi Anh anh ra đút cho anh tiền 10 nghìn với em ơi Đứng khổ Đưa tiền đây, tiền đây Đứng khổ quá Đứng khổ quá Đưa, đưa, đưa làm chục anh 20 nghìn, 20 nghìn Đút vào mồm Đút mồm ấy Ha ha ha! khá giống xong rồi có các bạn chơi uh, trượt ván phía bên kia là bến nhà rồng các bạn ạ bây giờ thì bọn mình sẽ rời phố đi bộ Nguyễn Huệ và di chuyển ra phố bia của thư Viện